thánh thơ từ thiên đình bài số hai mươi chín vốn lòng đã cản giảng lúc bốn giờ 23 phút ngày 11 tháng 12 năm 2021 Thời mát con ơi là thời tiếng khóc tiếng than xe lòng bởi vì lòng người đã thời khô cạn con ơi trời phật xuống thế độ trì bao mộng tiên tri qua nhiều thập kỷ để cho nhân loại biết lo thực tỉnh giờ đây sắp tới chín chân nổ ra rồi quả nạn đói thiên tai dồn dập là kỳ hạn chót cho con trở về những kẻ ô mê còn nhiều thảm đắm chức danh chức vị thì e ngã gục cái chết bất thần con ơi trời đã đến hình số phận nhân loại đang ở giờ chót bão lũ biến thể đang đà càn quét từ nước Trung Hoa đi tới Trung Quốc, Hoa Kỳ, Sức Mạnh đều bị tả tơi. Hỏa vô đơn trí đang ở thời kỳ thiện biến vạn hóa trên khắp thế gian. Việt Nam sắp tới khắp nơi tiêu tàn bởi người còn tham vốn lòng đã cảm cho nên lời bàn thời gian người ngoan là về với phật để phật đổ cho một lần sau cuối giờ đây thế giới đồng tiền áo mộng sẽ rơi vào hố của kẻ ngông cuồng muốn chiếm thị trường bằng đồng tiền ảo sẽ bị rơi xuống vực thẳm khôn lường sổ nên nước Mỹ Thế lực hùng cường Xe đà rớt xuống Đẩy sâu vực thẳm Của nền kinh tế Của nền tranh trị Như dao hai lưỡi Cứa vào mảng sống Trên toàn nhân loại những kẻ sức quyền rồi đấy sẽ phải trả giá cho mình bởi những việc làm tăng tận lương tâm tăng tận nhân tánh cái giá của họ sẽ trả bằng máu con ơi bực chân thảm họa toàn cầu đang vào giờ chót hãy mau thực tỉnh với tâm thiện lành cầu phật a di vào mỗi buổi sáng để tâm được an để nước an lành là con đã góp sức lực của mình cứu độ nhân gian con ơi lòng lành thì không nổi giận mà biết tha thứ cho người xung quanh thì đất cũng lành gió cũng thêm thuận để con được sống đầy đủ an toàn trong thời mạt pháp con ơi thời nay lòng người khô cạn những tiếng khóc than kêu gào thảm thiết sẽ còn tiếp tục trong vài năm tới mong con thực tỉnh chờ đợi đến ngày phật vương phật thánh ra tay cứu độ ngày đó không xa những con ngoan hiền mong con thời biết tạo duyên tạo phước trải rộng tâm mình ban truyền lời dạy thánh thơ thiên đình thì con sẽ được trời ban phước lành để con qua được kỳ ba thời mặt